dành cho em cô gái ơi em cho anh hỏi em tên gì thật nhà ở đâu thế nhưng mặc kệ em xin thật đấy chưa biết tên đã kết em rồi quá sao kỳ vậy chẳng phải đánh động nhưng sợ cho tình anh phải giật dây em à em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không chẳng phải bi ray anh cũng muốn có khát máu từ tiên ông em có bao giờ vì một ánh mắt vô tình mà thấy ghê không phải thầy bó nhưng hai đứa mình hợp nhau anh thấy hết nhà em có bán rượu không mà anh đã say ngay từ ánh mắt chưa rót chén nào đã thấy mùi vây anh mê ngay từ mái tóc ánh mắt bờ môi của em khiến cho anh phải ngất ngây mỗi tối không thích đồ ngọt nhưng anh đã chót nghiện vị ngọt đôi môi em à đi bên em anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn có được em anh có tất cả dù chỉ bắt đầu từ hai bàn tay trắng nói có được em như có tất cả thì em chưa hiểu nhầm khi anh như gã một mơ chỉ rồi nghe con tim mình thầm thì oh